Cập nhật tin tức online ngày 14 tháng 12 năm 2021, nội dung chính. Sát hại quân xa lộ, 12 người hầu tòa. Giả Thùy Linh và đồng phạm hầu tòa với cáo buộc sát hại Mai Văn Quân, quân xa lộ. Sáng ngày 14 tháng 12, Giả Thùy Linh, 30 tuổi, Hồ Thanh Phương, 35 tuổi, và 10 đồng phạm hầu tòa về tội giết người trong vụ sát hại Mai Văn Quân, quân xa lộ. Quân khùng, phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 16 tháng 12, do thẩm phán Hoàng Thị Bích Duyên làm chủ tòa. Các bị cáo bị truy tố về tội giết người theo khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự, với khung hình phạt 12 đến 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Ngày 4 tháng 11 năm 2019, Linh gặp Trần Ngọc Thủy, chủ nhà đang tranh chấp, để nói chuyện và yêu cầu chồng bà Thủy cỡ các bài viết, hình ảnh nói xấu bà Tuyết trên mạng xã hội. Vợ chồng bà Thủy không đồng ý, đuổi Linh về. Theo cáo trạng, xuất phát từ mâu thuẫn mua bán nhà 100 tỷ đồng tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Lê Thị Tuyết nhờ bị cáo võ Thủy Linh đứng ra giải quyết. Một lúc sau, Mai Văn Quân đến nhà bà Thủy chơi và được chồng bà Thủy kể lại chuyện Linh đòi tiền. Sau đó, các bên gặp nhau tại quán cà phê rồi thách thức, hẹn gặp giải quyết mâu thuẫn. Khuya ngày 4 tháng 11 năm 2019, nhóm của Linh gồm Lý Văn Tư, Phương và năm người khác tập trung tại ngã tư Bình Thái, thành phố Thủ Đức. Linh nói với cả nhóm, tụi em làm cho ra lẻ, có gì chị lo hết, sau đó, nhóm này gọi thêm người cầm hung khí đến số 28 Khổng Tử, phường Trường Thọ, gặp Mai Văn Quân. thấy quân xa lộ đứng phía ngoài, cả nhóm xông vào chém quân. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng tử vong ngày 7 tháng 11 năm 2019. Sau khi chém quân xa lộ, Linh bố trí xe chở nhóm của Phương xuống Dũng Tàu ăn chơi và bỏ trốn. Linh cũng tìm cách bỏ trốn ra nước ngoài, nhưng bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ. Quá trình điều tra, Linh không thừa nhận việc gọi người tới chém quân, không thừa nhận việc hứa hẹn sẽ lo nếu có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, theo lời khai của các bị can và chứng cứ, cơ quan chức năng xác định Linh có hành vi phạm tội. Trong vụ án này, Lý Chân Tư và Nguyễn Thanh Tiền bỏ trốn khỏi địa phương, nên công an thành phố Hồ Chí Minh tạm đình chỉ điều tra, ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.